lại mãi trường xưa cạnh vật thân thương bao năm rồi vẫn nhớ bát cậu già chiếc ngao màu xanh lá mở vòng tay chờ đón tôi trở về mai mãi không quên cảm ơn đời cho tôi niềm hạnh phúc được lái đò chở lữ khách sáng sớm